cái căn mà em đang giới thiệu cho quý anh chị á, là à, cái căn này là 10 x 20 nó đối diện ở đây là công viên à, à, công viên mùa à, mùa thu ha thì à, ngang 10 và 20 và chiều trước 3 chiều sau 2 và bên hông nữa thì à, sẽ thiết kế một trệt hai lầu một trệt hai lầu thì thì bên này sẽ là gara xe à, cửa cửa đi vào nhà và ở này sau này sẽ có một cái máy à, máy bằng à, kính để che cái vụ gara xe lại và à, bên lập dạ cái này là sau lập hai hai hai căn à, thành một căn và ở đây thì sân vườn và cửa bước vào phòng chính thì bây giờ mình vào đi xem bên trong ha rồi anh chị vào đây ạ à. ở đây thì à, ngang 10 dài 20 mươi chiều trước 3 chiều sau 2 và ở đây có cầu thang lên thì à, theo như chủ đầu tư thì thiết kế ở đây là hệ thống cửa gỗ và có à, khóa vân tay thẻ từ và đây có thêm một cái cửa nữa này thường thường là họ sẽ đi ví dụ không đi cửa đó thì họ sẽ đi vào bằng cửa này và vào đây là thường một cái hộp sen và ở đây là sẽ một cái à, hộp để giày dép còn ở đây thì thiết kế một cái toilet sát dưới chân cầu thang ở đây sẽ là khu vực bếp nó có hai bếp một và bếp kính và một ở đây là bếp lộ thiên ở ngoài là nối với phòng khách thì tùy ví dụ như nhà có nhiều người và có người già thì mình có thể thiết kế ở dưới đây một phòng nhỏ à, tất cả phía sau thì có giếng trời dân chiến trời à, sân sân vườn trước và sau hai bên cùng sân vườn và thấp như vậy thì nó trở thành một cái sân vườn à, khá đẹp giữa tất cả các căn lô khá rộng bên hông nữa lối được, được chừa bên hông và anh chị thấy ở đây cái cách thiết kế của chủ đầu tư bên này là bán cổ điển thì à, vừa kết hợp vừa cổ điển vừa là hiện đại nên là cái màu sơn này khó mà nó, nó lỗi thời anh ha cái kiểu này đây ạ mái trần thì rất là cao và tất cả những cái căn biệt thự thì anh để ý là gần như là có cửa hết tất cả luôn ngay bên trên cũng vậy chủ đầu tư bố trí rất là đẹp luôn rất là thoáng và cách âm rất là tốt ha mình đi lên tầng 1 đi lên trên đây thì à, có cái một cái cửa để à, đây giống như là một dạng như một cái sân phơi một cái phòng giặt hoặc là mình có thể làm một cái phòng để à, à, uống trà hoặc là có thể làm phòng đàn phòng tranh sinh hoạt chung thì mình có thể che kính lại hoặc là để đây làm sân phơi phơi đồ ha đây là phòng trước phòng này là master bedroom thì ở đây thì à, anh có thể thiết kế một cái toilet thiết kế một cái toilet à, lớn à, buồn tắm nằm cũng được luôn ở đây hộp gen ở đây thì tùy mình thiết kế như thế nào cho phù hợp và là nhà thô mà tất cả nhà vệ sinh rồi tất cả các phòng đều có cửa hết riêng phòng chính là có ban công rất là lớn à, nhìn ra công viên luôn Ủa, cầu Dạ sao anh? à, xay gạch thì sau này mình muốn thì mình lót gì thì đó à, bắt buộc phải có đúc rồi bắt đầu xây thêm gạch anh dạ đúng rồi phía sau này thì cũng có thêm một toilet sát cầu thang và một phòng à, một phòng toilet bên trong tất cả các phòng cũng có cửa hết đầy đủ rất là thoáng hộp sen thì đầy đủ thì mình có thể là thiết kế à, toilet bên sóc góc cầu thang hoặc là mình có thể thiết kế à, toilet góc này cũng được luôn hoặc là mình có thể thiết kế thành hai phòng nhỏ ở tầng này cũng được nếu mà nhà nhiều thế hệ rồi ở dưới này nếu mà theo như thiết kế tầng 1 của cái căn 1020 này thì khoảng là 2 đến 3 phòng ngủ Dạ, mình là mình đi lên tầng 2 ha tầng 2 thì cũng tương tự như tầng 1 thôi nhưng mà nó không có cái giếng ờ, cái giếng ờ, cái cái phòng lồi chỗ này là gọi là giếng trời nữa thì sẽ phòng tầng trước cũng có chừa hộp gen ở đây mình có thể làm toilet và đặc biệt cái, cái phòng này thì nó có một cái ban công khá rộng ban công này thì căn này thì view công viên luôn dạ dạ đúng dạ, rồi bên kia sẽ là công viên lớn công viên mùa hè đây là công viên mùa thu nó có bốn công viên xuân hạ thu đông thì có bốn công viên bốn cái chủ đề khác nhau ở đây thì chủ đầu tư ờ, bàn giao là bên ngoài gần như hoàn thiện và anh nhìn xem cái mái á, họ đổ rất là tốt anh ha nên mặc dù trời có nắng đi nữa thì bên trên này nó cũng rất là mát không bao giờ là bị uh, nắng hết ngoài cái lớp bê tông rất là kiên cố ra thì họ còn lợp thêm một uh, lớp máy ngói thái nữa à, bồn nước để trên nữa nên nó là à, ở đây xây dựng rất là chắc chắn và đồng thời là à, rất là mát không có dạng như là à, nóng trên tầng trên ha